hướng dẫn cài đặt Zoom để tham gia khóa học online cùng Tăng Tuấn Kiệt. Chào mừng bạn đến với khóa học trực tuyến cùng kỷ lục gia thế giới Tăng Tuấn Kiệt. Để tham gia khóa học cùng Tuấn Kiệt, bạn hãy cài đặt ứng dụng Zoom trên điện thoại di động hoặc trên máy tính theo cách hướng dẫn chi tiết sau đây. 1. Trên điện thoại iPhone. Bước 1, bạn mở ứng dụng App Store. Nhập từ khóa Zoom vào thanh tìm kiếm. Bước 2, chọn Zoom Cloud Meetings. Ở mục đầu tiên rồi bấm nhận. Bước 3, chờ ứng dụng cài đặt hoàn tất. 2. Trên các điện thoại khác sử dụng hệ điều hành Android. Bước 1, mở Play. Nhập từ khóa Zoom vào thanh tìm kiếm. Bước 2, chọn Zoom Cloud Meetings ở mục đầu tiên, rồi bấm cài đặt. Bước 3, chờ ứng dụng cài đặt hoàn tất. 3. Trên máy tính để bàn, máy tính sách tay. Bước 1, vào trình duyệt bất kỳ, trên máy như Google, Chrome, Cốc Cốc, vân vân, tìm kiếm từ khóa Zoom. Bước 2, chọn download. Bấm nút tải xuống. Bước 3, chờ ứng dụng cài đặt hoàn tất trên máy tính. Sau khi hoàn tất cài đặt Zoom về điện thoại máy tính, bạn mở ứng dụng Zoom lên, chọn Join A Meetings hoặc tham gia cuộc họp. Sau đó bạn nhập mã ít lớp học đạ do chúng tôi cung cấp. Đặc biệt bạn nhớ ghi đúng tên mình để ban tổ chức phê duyệt vào lớp học. Trên đây là hướng dẫn cài đặt Zoom để bạn có thể tham gia trọn vẹn những khóa học online cùng chuyên gia Tăng Tuấn Kiệt. Trong quá trình cài đặt, nếu bạn gặp khó khăn hay thắc mắc hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số hotline hoặc Zalo 886966048443 để được hỗ trợ kịp thời trước khi khóa học diễn ra. Chúc bạn có một trải nghiệm học tập tuyệt vời và chuyển đổi toàn diện cùng kỷ lục gia Tăng Tuấn Kiệt, hướng dẫn cho người Việt trên toàn cầu. Tăng Tuấn Kiệt